Cô Nhụy xin chào các con Hôm nay cô xin mời các con cùng lắng nghe một câu chuyện cổ tích nước ngoài được mang tên Những quả dâu trên tuyết Ngày xưa có một em bé mẹ mất sớm Sống với bố và mẹ ghẻ Không may, ít lâu sau bố em từ trần Bà mẹ ghẻ đi lấy chồng khác Sinh được một đứa con gái xấu xí, ngu đần Lại có tật hay khóc nhè Bà mẹ ghẻ gầy đét như con mắm Và ông bố dượng rậm râu càng ghét cay ghét đắng em bé mồ côi Vì em xinh tươi, được mọi người yêu mến Ông bố dượng thường chửi động Bà mẹ ghẻ thường nện những tác tai đau điếng Mỗi lúc thấy em bé mồ côi tươi cười Cùng sống chung một mái nhà Nhưng số phận của hai đứa bé trái ngược nhau Một em ăn ngon, mặt đẹp như một bà hoàng một em chỉ được ăn cơm thừa, canh cặn, mặc manh áo rách không đủ che thân. Một ngày tháng chạp, đó là sinh nhật của đứa bé con bà dì ghẻ. Nó nói với mẹ nó, Mẹ ơi, con thích ăn quả dâu. Bà mẹ hoảng lên, Quả dâu? Con ơi, bây giờ không phải là mùa dâu. Còn bé dậm chân hét, Con muốn ăn quả dâu. Mẹ cho con ăn cam nhé Bây giờ đang mùa cam Còn quả dâu thì mẹ không tìm đâu ra được Vừa lúc đó Em bé mồ côi đội một bó củi đi vào nhà bếp À Mày đã về Đồ lười biếng Đi tìm quả dâu cho tao Không có dâu thì đừng hỏng vác mặt về nhà này Vừa nói con bé được nuông chiều lấy tay đẩy em bé khốn khổ ra khỏi nhà Em băng qua đám tuyết, dầm mình trong gió bất, dưới cơn mưa tuyết. Vừa đi em vừa suy nghĩ. Ta đi đâu đây? Tội nghiệp thân ta, tìm đâu ra những quả dâu? Em thừa hiểu, nếu không hái được dâu mang về cho cô bé kia thì đừng hòng bước chân vào nhà. Trăng lên, khu rừng sáng rực như ban ngày. Đàn chim xà xuống, hót líu lo và đậu trên vai em bé, rồi chúng chạy bay đi, đưa cái mỏ tí xíu chào từ biệt cô bạn. Áo ảnh chăng? Bây giờ khu rừng đầy những cây dâu nhỏ, là là trên mặt đất giữa đám tuyết trắng, trên cây có những quả dâu đỏ mọng. Nghe chim hót quên cả gió rét, em bé hát theo, hái những quả dâu đỏ bỏ vào đầy tập về. Khi em trở về nhà, Bà mẹ ghẻ, ông bố dượng và cô gái hay khóc nhè không thể tin ở mắt mình. Họ ăn không kịp nhai những quả dâu ngọt liệm. Mày phải đi hái thêm, đồ lười biếng. Mày chỉ mang về đủ làm thèm chúng tao. Đồ chết tiệt. Chúng tao sẽ cùng đi với mày, xem ai cho mày những quả dâu ấy. Cô bé thông thả trả lời Không có ai cho con Con hái ở cây dâu đấy chứ Bà mẹ ghẻ thét lên Mày đừng cho chúng tao là những con ngỗng đực hay là phù thủy Nào chúng ta cùng đi Mày đi trước Vào thời tiết ấy Khu rừng chỉ có cây tùng đội tuyết trắng đứng rải rác Về mùa đông tuyết đóng băng Mặc cho gió bất tung hoành Em bé khốn khổ lại trở vào rừng giữa mùa đông giá lạnh Không có áo choàng khăn quàng để chống rét Bà mẹ ghẻ vẫn đuổi theo em bé Bà lấy móng tay Cấu véo đôi cánh tay em gần chảy máu Đứa con gái của mụ lượm những hòn sỏi nhọn ném vào bắp vế em bé mồ côi Ông bố dượng vẫn luôn mồm chửi rủa như những tiếng sấm vang dội trên đầu nó Em bé khốn khổ cứ phải đi sâu vào rừng Nụ cười đã tắt trên đôi môi nó Em chạy chạy nhanh để tránh những móng tay của bà dì ghẻ, những hòn sỏi của con bé tai ác, những tiếng chửi rủa của ông bố giường. Em dừng lại vì mệt, em ngã trên đống tuyết. Bà mẹ ghẻ đi sau muốn nắm lấy chân em. Khi bọn họ đi qua cái vực nước động của khu đồi thì bất thình lình cây cối cả gai nhọn từ dưới đất mọc lên, lớn rất nhanh, che kín khu rừng. Bà mẹ ghẻ cúi xuống, giãy giụa cố len lỏi dưới những cành cây đám gai nhọn che kín thân hình mụ ta mụ không còn đi tới đi lui được nữa rồi mụ không còn cựa quậy được nữa ông bố dượng cũng không thoát khỏi nơi ấy được lão bị siết chặt rồi cũng như vợ lão lão phải đứng yên còn đứa con gái của họ thì đứng như trời trồng ở chỗ vực nước động nó sợ hãi nhìn dòng nước đục ngầu nó lại khóc vầng trăng mỉm cười nhìn nó khóc sướt mướt. Lúc đó, em bé hái dâu nằm trên đống tuyết đã bay lên trời, hàng nghìn ngôi sao đang mỉm cười với nó. Bấy giờ nó được yên tĩnh, không còn ai đuổi theo nó, không còn ai cấu véo nó, ném sỏi nhọn vào chân nó, nguyền rủa như sấm vang trên đầu nó. Ánh sáng bàn bạc rọi khắp khu rừng, Ánh trăng dịu dàng trong sáng như giữa một ngày xuân Đàn chim hót líu lo đến đầu trên vai cô bé Chúng nhảy nhót rất dễ thương Mang những quả dâu đỏ mọng thơm phức Ngọt như mật trong những cái mỏ tí xíu Đặt nhẹ nhàng trên đôi môi hồng của cô bé Giữa tuyết trắng là một rừng dâu đỏ tươi bao quanh cô bé Từ bốn phía, đàn chim mỏ vàng cổ đỏ Cánh biếc đuôi dài trắng như bông đang bay đến những đôi mắt tí xíu của chúng ánh lên niềm vui. Chúng nhảy nhót trước mặt cô bé. Cô bé không còn ở trên thế gian này nữa. Đàn chim đã rước cô lên trời. Bà mẹ ghẻ gầy đét, ông bố dượng rậm râu và con bé hay khóc nhè cũng không trở về ngôi nhà cũ. Câu chuyện đến đây là hết rồi các con nhớ bấm like, subscribe và chia sẻ kênh Cô Nhụy để các bạn nhỏ khác cũng được nghe truyện các con nhé. Cô Nhụy xin chúc các con ngủ ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp.